kính khao ta tiễn bạn ra đi vì nghĩa cả mây ít rồi nhiều không hẹn buổi hồi quy mở tiếng đàn ta trỗi khúc từ ly sao nghe ngào nghẹn trong từng cung bằng ôi chiều tiếng vang hiền ngoan sứ mạng ra đời đồng hăng hái kẻ tiếng giả bi ai sống vĩnh buồn lặng lẽ trôi trôi phố một màu ái này ta xứng đáng tặng xứng đáng danh là một dân thân vào miệng hùng hang sôi sầu đổi điệu từ lê sao ta cảm thấy như là khúc nhạc chiều buồn kẻ ra đi vào chốn nghèo thất bại thành công khó nổi sinh tồn chỉ mong cầu đời quang mây tạnh

thương có yên vang tham qua tóc tan ta quyết tâm giết kẻ săn lộn cao tim ly này dù phải đàn trúc đu hương sẽ là vũ khí diệt thù cho nghĩa bản đường trả hận